ở sau các cuộc trưng cầu dân Ý. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30 tháng 9 cho biết đất nước của ông đang nộp đơn cấp tốc để gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ông Zelensky cho biết nước này đang thực hiện bước đi quyết định của mình bằng cách ký đơn xin gia nhập NATO nhanh chóng. Ông cho biết trong thời gian qua, Ukraine đã chứng minh được khả năng tương thích với các tiêu chuẩn của khối quân sự phương Tây. Trong xung đột kéo dài hơn 7 tháng đối với quốc gia láng giềng lớn mạnh hơn mình, Ukraine đã dần dần dịch chuyển từ các hệ thống vũ khí từ thời Liên Xô sang để sử dụng các vũ khí và đạn dược theo tiêu chuẩn của NATO. Và hiện nay, quá trình này vẫn đang tiếp tục diễn ra. Nhà lãnh đạo Kiev bày tỏ, Ukraine và NATO đều tin tưởng lẫn nhau, giúp đỡ nhau và cùng bảo vệ nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là những hành động mà các đồng minh trong một liên minh thường đối xử với nhau. Còn cố vấn thân cận của Tổng thống Zelensky là ông Mikhail Podolyak đã bày tỏ sự lạc quan rằng Ukraine sẽ được gia nhập khối liên minh quân sự phương Tây ngay sau khi Nga thua trận. Giới chức Kiev tin rằng việc Liên minh châu Âu-EU vào tháng 6 năm nay đã đồng ý cho tư cách ứng cử viên cho Ukraine chỉ sau 4 tháng nộp đơn với sự đồng thuận cao là một bước tiến không tưởng. Một chỉ dấu quan trọng cho thấy rằng NATO cũng có hành động tương tự. Tuy nhiên, quyết định của Hội đồng châu Âu thực ra là động thái mang tính biểu tượng đối với cả Ukraine, bởi vì đây chỉ là sự khởi đầu của một quá trình phức tạp và lâu dài nếu xét đến các tiêu chuẩn không thể thấp của EU về kinh tế, chính trị, xã hội và đặc biệt là về tự do, nhà nước pháp quyền và nhân quyền. Hơn nữa, mặc dù có sự tương đồng đáng kể giữa các thành viên của EU và NATO, nhưng dù sao thì EU cũng chỉ là khối liên minh chính trị và kinh tế, còn NATO là một tổ chức quân sự, cho nên việc xét kết nạp các thành viên sẽ phức tạp hơn, đặc biệt là đối với các nước đang có tình trạng chiến tranh. Trở ngại lớn nhất đối với chính quyền Kiev ở trên con đường đưa đất nước gia nhập NATO chính là việc Ukraine đang có xung đột quân sự với Nga. NATO sẽ không bao giờ kết nạp một quốc gia đang có xung đột quân sự và tranh chấp lãnh thổ, bởi vì tự nhiên họ sẽ bị kéo vào một cuộc chiến từ trên trời rơi xuống. Rất nhiều quốc gia trong NATO sẽ không hào hứng với viễn cảnh đất nước mình tự nhiên phải cung cấp tiền bạc, gửi quân đến để hy sinh xương máu cho một đất nước khác. Điều mà họ hoàn toàn có thể né tránh được nếu không đồng ý cho Ukraine gia nhập NATO. Họ sẽ càng e dè hơn khi địch thủ của Ukraine chính là Nga, một trong hai cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới, sở hữu kho vũ khí hạt nhân khổng lồ lớn nhất thế giới và một số đòn bẩy kinh tế đáng e ngại như là dầu mỏ, khí đốt và titan. Do đó, dự kiến là việc đưa đất nước gia nhập NATO của chính quyền Kiev sẽ mất một thời gian dài do cần sự ủng hộ của tất cả các thành viên trong liên minh, mà ngay cả một số cường quốc NATO châu Âu như là Pháp và Đức cũng không ít lần phản đối việc kết nạp Ukraine trong tương lai gần. Những dự đoán của các chuyên gia đã được chứng minh bằng những bài phát biểu của các quan chức Mỹ, NATO ngay sau khi chính quyền Kiev gửi đơn xin gia nhập NATO theo quy chế khẩn cấp. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 30 tháng 9, Cố vấn Quốc gia An ninh Mỹ Jake Sullivan cho rằng Washington đã thể hiện quan điểm rõ ràng trong nhiều thập kỷ là Mỹ ủng hộ chính sách mở cửa đối với các nước muốn gia nhập NATO, nhưng Ukraine nên nộp đơn vào một thời điểm khác. Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ quyết định kết nạp thành viên mới nào của NATO đều phải đạt được sự đồng thuận của tất cả các nước trong khối và hiện tại là chưa phải thời điểm thích hợp để Ukraine nộp đơn xin gia nhập khối Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Còn Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày hôm 30 tháng 9 cũng đã tuyên bố về việc Liên minh quân sự phương Tây đưa ra cam kết bền vững về sự ủng hộ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và sẽ hết sức hỗ trợ đất nước này trong cuộc chiến với Nga. Ông Stoltenberg chỉ ra, các thành viên NATO ủng hộ việc Kiev lựa chọn con đường riêng của Ukraine và đang nỗ lực giúp đỡ đất nước này. Tuy nhiên, người đứng đầu NATO cũng lưu ý thêm rằng khối này không phải là một bên trong xung đột tại Ukraine. Chốt lại theo ông Stoltenberg nhấn mạnh, việc trao tư cách thành viên cho Ukraine phải nhận được sự đồng thuận của tất cả 30 nước thành viên và trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine đang gia tăng hiện nay, việc chính quyền Kiev xin gia nhập NATO chưa được bàn tới lúc này. Như vậy rõ ràng là chừng nào cuộc xung đột Nga-Ukraine chưa ngã ngũ và tình trạng tranh chấp lãnh thổ giữa Moscow và Kiev còn chưa kết thúc thì NATO sẽ không bao giờ chấp nhận kết nạp nước này làm thành viên. Để gia nhập NATO, Ukraine sẽ chỉ có hai lựa chọn hết sức khó khăn. Một là đánh bại Nga, đẩy quân đội Nga về bên kia biên giới, chấm dứt chiến tranh và thu hồi tất cả bốn vùng lãnh thổ mà Nga muốn sắp nhập hai là ngồi vào bàn đàm phán, chấp nhận mất bốn vùng lãnh thổ trên vào tay Moscow. Vậy thì có 9 nước NATO nào đã ủng hộ kết nạp Ukraine? Đã có 9 nước NATO tuyên bố ủng hộ kết nạp Ukraine vào khối, đồng thời kêu gọi liên minh tăng cường hỗ trợ cho Kiev. Ngày 2 tháng 10, các tổng thống 9 nước thành viên khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO gồm Cộng hòa Séc, Estonia, Latvia, Lithuania, Macedonia, Montenegro, Ba Lan, Romania và Slovakia đã có cuộc họp chung bày tỏ sự ủng hộ kết nạp Ukraine vào khối, đồng thời kêu gọi các nước đồng minh tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev. Đài RT đưa tin, trong cuộc họp các nhà lãnh đạo còn tuyên bố rằng họ ủng hộ Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, cho biết sự yêu cầu Moscow rút quân khỏi những vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga đang kiểm soát. Theo RT, các lãnh đạo còn đề cập đến sự kiện 4 tỉnh ly khai Ukraine đòi sắp nhập vào Nga hồi cuối tháng 9. Theo đó, thì các nhà lãnh đạo đều tuyên bố họ sẽ không bao giờ công nhận bất kỳ nỗ lực nào của Nga nhằm kiểm soát các vùng lãnh thổ của Ukraine. Theo RT, trước các nỗ lực của Ukraine nhằm gia nhập NATO, Tổng thư ký NATO ông Stoltenberg nói rằng việc Ukraine gia nhập khối cần có sự đồng ý của 30 nước thành viên. Ông nói thêm là hiện ưu tiên của NATO là tiếp tục viện trợ cho Ukraine về quân sự và tài chính và đồng thời nhận định rằng đây là cách tốt nhất để đáp trả các hành động của Nga. Theo đài RT, Phó Thủ tướng của Ukraine là Olga Stefanishina đã gửi đơn đến Brussels xin gia nhập NATO vào ngày 2 tháng 10. Phương Tây nhận định khả năng Nga dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Sau khi Nga tuyên bố sáp nhập bốn vùng lãnh thổ Ukraine, viễn cảnh Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân đang là chủ đề nóng của dư luận phương Tây. Giờ đây, Bốn vùng Donetsk, Lugan, Kherson và Zaporizhzhia đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận là lãnh thổ Nga, và điều này được ngầm hiểu rằng ông có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ lãnh thổ. Phương Tây cảnh báo đanh thép Tướng về hưu David Petchert, cựu giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ, mới đây khẳng định Mỹ và đồng minh sẽ hủy diệt quân đội và vũ khí Nga ở Ukraine đánh chìm cả hạm đội Biển Đen nếu ông Putin sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine. Trả lời đài ABC trong chương trình phát sóng tối 20, ông Petchett cẩn thận lưu ý rằng mình chưa hề trao đổi với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan về phản ứng của Mỹ nếu có gia tăng căng thẳng hạt nhân với Nga. Thay vào đó, vị tướng về hưu này đặt giả thuyết chúng tôi sẽ đáp trả bằng việc dẫn đầu một nỗ lực của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Một nỗ lực tập thể nhằm xóa sạch lực lượng thông thường của Nga mà chúng tôi phát hiện trên chiến trường Ukraine, cũng như ở Crimea và mọi con tàu trên Biển Đen. Việc vận dụng năng lực tập thể của NATO để đáp trả là chủ đề gây tranh cãi. Về lý thuyết, Ukraine không phải thành viên NATO, vì vậy chuyện Nga dùng vũ khí hạt nhân với Ukraine cũng khó có thể dẫn tới việc các thành viên NATO kích hoạt điều năm của liên minh này tức kêu gọi hành động phòng thủ tập thể khi một thành viên NATO bị tấn công. Theo ông Betchert, dù vậy, nếu bức xạ từ vũ khí hạt nhân lan ra các nước NATO, đây có thể là tiền đề để nhìn nhận rằng một thành viên NATO bị tấn công. Một lần nữa, bạn không muốn lao vào một cuộc leo thang hạt nhân ở đây. Nhưng bạn phải thể hiện rằng điều này không thể được chấp nhận theo bất kỳ nghĩa nào, ông nói. Tương tự, trả lời chương trình gặp gỡ báo chí của đài NBC tối 20, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng cho Nga nếu Tổng thống Nga Putin dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Ông Stoltenberg lưu ý bất kỳ hành động sử dụng vũ khí hạt nhân nào cũng sẽ thay đổi bản chất cuộc xung đột ở Ukraine. đầu trí hay đấu súng Đến nay, chính trị gia và chuyên gia phương Tây đa phần không tin là Nga sẽ thực sự dùng vũ khí hạt nhân tại Ukraine. Dù không ai bác bỏ hoàn toàn khả năng đó, Hôm 20, tờ Guardian mô tả thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio thận trọng, tránh xa và câu hỏi liệu ông có thấy bằng chứng rằng Nga đang chuẩn bị dùng vũ khí hạt nhân hay không. Chính trị gia này nhận biết mối đe dọa hạt nhân nêu trên, nhưng lưu ý rằng ông lo nhất về việc có một cuộc tấn công của Nga bên trong lãnh thổ NATO. Ví dụ tấn công nhằm vào sân bay ở Ba Lan hoặc một số cơ sở phân phối khác. Nhìn chung, phương Tây tin rằng trước mắt Nga sẽ tìm cách chặn đường tiếp viện của các bên cho Ukraine bằng cách thực hiện một số cuộc tấn công vào cơ sở hậu cần. Thông tin trên báo chí phương Tây nói Nga đang gặp nhiều khó khăn, nhưng tình hình này cũng góp phần khiến mối đe dọa hạt nhân leo thang. Theo các phân tích liên quan, ông Putin có thể đang dùng hai chữ hạt nhân làm con bài tâm lý như cách hành xử đánh lừa của một ván bài poker.